cặp vào kiếm cái này thì anh em vào đây anh em xem còn nhiều kèo hơn bên mình nữa thì anh em vào đây anh em xem anh em cho một lượt đăng ký ủng hộ nha đây là cũng cái kênh của thằng đệ mình anh em cứ vào bên đây anh em xem và anh em cho một lượt đăng ký một lượt bình luận anh em nói bên kênh của ờ, hốt lúa qua thì ờ, để cho em mình nó lên đề xuất nha anh em để ờ, nhận định nhiều giải cho anh em hơn thì đây là thằng đệ của mình thì anh em nhớ qua ủng hộ cái kênh cài bóng cao tiếng này của nó nha thì hôm nay mình sẽ vào mình nhận định cho tất cả anh em thêm một cái à, trận à, AFF Cup nữa nha đó là cái trận giữa Myanmar và Lào thì à, trận này nó sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 30 tháng 12 nha anh em thì hiện tại anh em cũng thấy Myanmar và Lào là nó nằm ở bảng B cái bảng xếp hạng à, có Việt Nam và Malaysia thì anh em cũng thấy rồi Myanmar nó đang nằm ở vị trí thứ 4 và thằng Lào đang nằm ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng thì anh em thấy cái thằng Myanmar trong những trận gần nhất nó đấu cái phong độ cũng rất là tốt bữa đập Singapore thì Myanmar đã ghi bàn trước luôn nha anh em xui là bị thẻ đỏ Myanmar mới để thua với cái tỷ số là 3-2 còn trong khi đó Lào anh em thấy Lào gặp đội nào cũng thua với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đến 5 6 bàn thì cái phong độ ờ, của thằng Myanmar thì chưa có một trận nào thắng hết thì cái trận này còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy thằng Lào và thằng Myanmar đối đầu thì à, những bàn thắng luôn nghiêng về Myanmar nha anh em và thắng với cái cách biệt từ ba bàn đổ lên thì cái năm đó Myanmar chưa đá hay năm nay mùa giải này Myanmar đá rất thì hay anh em coi thì anh em cũng đã biết rồi Myanmar nó đá rất là tốt trong những lần gần đây còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là Myanmar chấp tới 2.5 mà cái mã kèo tài xỉu thì 3.75 thì cái mã kèo này mình phiên tất cả anh em nên nằm Myanmar anh em có thể chờ kèo nó tuột xuống còn hai thì anh em nằm hai quà thì anh em có thể nằm cái mã kèo Myanmar chấp hai quà được nha tài xỉu thì 3.75 3.75 thì anh em có thể vào cái mã kèo rung thì trong lịch sử đối đầu nó ăn 3-1 là từ 4 quả quả trở lên thì anh em có thể vào cái mã kèo rung mã kèo rung hoặc là mã kèo tài hiệp 1 cũng được anh em khi trận này anh em cứ chờ ra sân chừng tầm 7 phút thì có cái mã kèo 2 2 2 hai quà chấp hai quà thì anh em vào cái mã kèo chấp hai cho mình nha thì cái tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của Kubo và thằng của Malai vàng Lào thì diễn ra năm 2018 nha anh em thì mình cho anh em xem cái trận đó Myanmar nó ăn với cái tỷ số là 3-1 vậy cho anh em xem coi hiệp 1 nó ăn bao nhiêu quả và hiệp 2 nó ăn bao nhiêu quả thì cái phong độ của thằng Malai trong cái mùa giải này rất là tốt nha anh em đây anh em cũng thấy hiệp 1 hiệp 1 là thằng Lào nó ghi trước bàn thắng phút thứ 14 và qua phút 45 thì Myanmar nó đã gỡ là cái tỷ số là một đều thì à, phút 72 thì Myanmar ăn với cái tỷ số là 21 84 thì ăn à, 31 thì anh em nằm những cái mã kèo vô phút này thì anh em nằm rung là anh em múc full còn góc thì góc rất là nhiều hai đội này gặp nhau góc góc rất là nhiều thì anh em có thể nằm vào cái mã tài góc 9.5 hoặc là tài góc 9 cho mình thì cái trận này tài gốc á chờ anh em chờ ra sân thì nó sẽ lên đủ tiền cho anh em dễ đánh hơn nha anh em đừng có đánh trước trận đấu anh em chờ ra sân anh em hạ đánh thì tỷ lệ anh em ăn cược nó sẽ cao hơn đó là cái ờ, lần đấu đầu trước đó thì anh em thấy những cái mã kèo mà mình đưa cho tất cả anh em thì ờ, cái mã kèo anh em cứ vào cái mã hai quà cho mình chờ kèo tuột anh em vào cái mã hai quà cho mình còn anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0963731346 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để chơi kèo còn anh em nhớ ờ, qua một cái kênh của thằng đệ mình để anh em xem ủng hộ cái kênh này cho nó đi lên nha anh em để cho có đề sức để anh em của mình còn đưa kèo cho tất cả anh em nhiều còn nhiều mã kèo riêng nữa thì anh em cũng đã thấy rồi anh em à, đang xem thì nhớ để lại cho mình một bình luận và một lượt ừ, like nha để mình biết anh em đang xem thì anh em nào mà ừ, trùng máu với mình muốn vào chơi với mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là Telegram của mình cái thông tin liên hệ của mình mình đã để dưới phần bình luận cho tất cả anh em anh em cứ nhắn vào đó để anh em qua anh em xem trực tiếp uh, mình đẩy kèo cho luôn cho tất cả anh em luôn nha đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận nha